xin chào quý vị các bạn đây với điện máy cường linh cũng như điện máy thịnh thành thì hôm nay chúng tôi tiếp tục mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy thái chuối mịn đấy, do chúng tôi sản xuất cũng như là phân phối đấy thì à, ở trên video các bạn đang xem đây là dòng máy thái chuối mịn đang được à, thị trường rất là ưa chuộng này và hai bên này đây là màu mới màu mà mới đây chúng tôi đang được à, sản xuất đấy thì sẽ đây các bạn sẽ phân biệt ở bên ngoài nhé thì sẽ phần uh, này đấy, sẽ được vát rộng hơn đấy, các bạn thấy vát rộng hơn đấy, và phần bệ đỡ này nó sẽ dài hơn để chúng ta bỏ cây chuối vào nó sẽ à, không bị uh, ví dụ cây chuối nặng chúng ta chỉ cần kê vào đây thôi đấy, nó tiện hơn đỡ phải mất sức hơn khi chúng ta phải giữ cây chuối đấy và cái khoai khóa đai bên trên này đấy, đấy có khóa đai vào sau rất là chắc chắn dễ sử dụng thì à, so với cái mẫu đời cũ thì nó chỉ là khóa tay bình thường thôi Đấy. nó chỉ thay đổi những chi tiết nhỏ như thế còn lại ngoài ra thì các bạn là như à, những ai đã sử dụng bên máy chúng tôi thì đã biết về chất lượng sản phẩm đây độ dày của thép bạn có thể rất là dài chắc chắn tất cả đều là sơn một lớp sơn vân gỗ dày dặn và chống rỉ sét đây chúng tôi đã có những dòng máy à, công suất như là motor kỳ 1 này Đấy, motor kỳ rưỡi và motor 2 kỳ 2 máy rất là đẹp màu sắc các thứ Đấy, dài dặn chắc chắn luôn Đấy, ngoài ra có máy thải chuối hai chức năng sau đây sẽ là tiếp tục series à, test máy sản phẩm bên chúng tôi mời các bạn cùng xem nhé ra chúng vâng. tôi đang à, test thử máy thái chuối mịn này đấy cả chiều to này nhá đấy đút thoải mái vào luôn đút nhanh nó thái lát đút chậm nó thái mịn cho mình luôn đấy đây, đây sản phẩm đây người thế này đấy còn này là thái như của mình luôn này không được trước nhé đấy còn à, trường hợp mà đút nhanh đây lúc này có các bạn à, đang có đút nhanh vào thì đây nó sẽ lái lát này cho mình này đây cây một chuối to này nhá đấy bỏ vào máy chỉ trong uh, chưa đầy 2 phút là xong ba cây chuối video ờ, của máy thái chín bị các motor 91 Đấy, thì dòng này nó chỉ uh, lưu ý là nó chỉ thái những dòng chuối cái cái chuối non thôi đấy nó thái cũng khá là đẹp đấy, để nó tự hút vào luôn dòng cây chuối non thì máy kim mốt nó thái rất là thoải mái đây là sử dụng cho những ờ, bà con chăn nuôi ít và những có những loại ờ, cây chuối rau cỏ non thì nó sẽ băm được như thế này gà vịt quan trực tiếp được luôn không phải băm lại đâu ok à, đây thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành test máy thái chuối motor một kỳ rưỡi từ máy thái mịn uh, máy chúng ta khi uh, lúc chậm này thì nó thái bị như mình luôn thành nhuyễn luôn Đấy, còn những dòng mô tô lớn này thì khi đút uh, khá là nhanh vào thì nó sẽ thái à, lát lát thôi cho mình chức năng chính của nó là chuyên về thái mịn chuối dài à, gần 2 mét Đấy thì sau à, trước đây một phút thì nó à, thái gần xong cái chuối rồi Đấy Đấy ra nhấp nhấp vào thì nó thái mịn luôn từng đuôi của nó Đấy thì uh, tiếp tục chúng tôi sẽ thái những cái chuối tiếp theo Đấy các bạn để ý một cây chuối thì à, thái ra khá là nhiều Đó là lợi chuối Đấy, tiếp tục thứ hai các bạn để ý à, cái chuối này cũng khá là tươi đấy thì nó sẽ có một ít nước cái chuối khá là dài gần 2 mét các bạn xem này đây là phần chuối thái ra này đấy gà vịt ăn trực tiếp luôn đấy chúng ta không không cần bấm lại đâu đấy. để dao rất là sắc nên nhát chém nó rất là gọn luôn đấy rất là ngọt đấy. đây sẽ có những cái phần uh, lúc nãy bạn uh, kỹ thuật có đút nhanh vào một tí thì nó sẽ thái những là lát lát như chúng ta đấy Đấy, còn đa phần thì chúng ta khi thái đút chậm vào đút nhấp vào nó sẽ thái mịn như thế này rất là tiện cho bà con chăn nuôi gà vịt heo đấy thì trên đây là video à, test máy à, thái chuối một kỳ rưỡi đặt lưỡi dao rất là sắc đấy, nó chém những lát nào rất là ngọt ngọt ngọt, ngọt.